thi thì có bốn chữ vàng chính khí nghiêm trang lần lần dợt phượng múa nhà và thì tổng bộ trung sắp hàng đôi tông chiêu dung công chúa ngự đông yêu dân trong nghĩa thần yeah, dưỡng túc mà không thế xuân tiền tiết giới khánh đạn giai kỳ cung cờ khánh chỉ khánh tiệp quốc chúa mang bàn thế ta vâng lệnh đức quốc chủ nài đáo bản đàn chứng giám đàn duyên nguyên do kim thành đồng và ân tử tiền niên thiết lập điện đường kim niên sự dĩ thiên hành mật đạo cải điện vi tử thế trên ta thượng tấu đế đỉnh dưới hạ chỉ long tu các công các sở các tòa các vị đồng nai phê vũ phương phù từ vũ hưng long kim thanh đồng bản từ giữ ngôi thái sơn bản thạch thiêu hương chúc thánh hoàng dương chính đạo toán xuất phân minh tự ngã dân thị tự ngã dân thính thập phương nai đáo đắc độc đắc tài chứng nhân ái kính quốc đạo dân cầu xứng công đèn sách thuật nghĩa ân âm nhân duyên tạo phá các sự viên hạ thế ta vâng lệnh quốc chủ nam bang nai đáo bản đàn ban khen ban thưởng pháp sư đã sao soạn sớ ban trình tường minh bạch kiếm thiết khoa giáo hợp cách thắng duyên thế ban khen ban thưởng pháp ban cầm ca trúc thánh vâng. cửa mẫu được công phu tinh tiến thế khuôn phục cho các chư thanh đồng đệ tử được phân cung khang thái mệnh vị duyên trưởng từ nay trở đi hóa hung vì các cái họa vi tưởng nhà nhà lạc nghiệp an cư phúc cơ kiên cố thiện tâm tăng trưởng khuôn phủ các chư thanh đồng đệ tử kiến tính minh tâm biết phép đình thần biết oai hôn phủ giữ chữ thủy chung như nhất loan giá phụng hành trúc thánh dương đồng tư chất trang nghiêm phục nghênh thánh giá cho được kiến tính minh tâm để hội đồng chuẩn nạp thế và vâng lệnh quốc chủ nam bang nai đáo điện đường cung phủ cho các chư nhân chư gia dân thôn bản hạ được nhà nào lộc đấy quốc thái dân an phong điều cũng thuận quốc gia được dù kỳ hữu trường xã tắc được thường cường thường thịnh <clears throat> ma tô phân điểm xem cả tốt tươi hé miệng cười như trăm hoa đua nở nên tài tiên nhân nữ bốn chữ vàng